các bác nhá top tân ánh này top ngọc ánh đến từ tân yên bắc giang chào toàn thể anh em nhá à, thông báo với anh em là cái lô hàng mà áo bảo hộ chống ong đốt nhá để cho anh em đi khai thác ong mật gọi là áo chống ong đốt đã có hàng về nhiều mấy hôm trước thì hàng về chưa kịp nhá à, thì các bác đặt hàng là còn chậm trễ thì mong các bác thông cảm hôm nay nó có hàng về nhiều rồi nhá trong à, buổi sáng hôm nay à, shop sẽ trả hàng tất cả cho các bác đã thiếu nhá thì đây là tiện thể hàng có ở đây à, tôi xin giới thiệu lại à, chi tiết kỹ cái áo mật này để cho một số các bác mà còn chưa nắm được à, xem cho rõ nhá các bác mua hàng mua sản phẩm thì các bác vui lòng xem cho kỹ là sản phẩm nó như thế nào à, để các bác à, đưa ra quyết định mua sắm nhá đây là một cái sản phẩm áo liền mũ bảo hộ chống ong đốt nhá hay là anh em gọi là chống ong kích đấy à, chất liệu vải đây để ở đây các bác xem nhá à, chất liệu vải nhá các bác nhá là chất liệu vải kaki bình thường kaki bình thường thôi màu là màu xanh rèn di nhá màu xanh rèn di chứ không phải là cái vải mà nó dày đến mức mà chống ong đốt xuyên qua được nhá cái này nó, nó cũng khá là dày à, ong ờ, đốt sơ sơ thì không qua được các bác nhé nhưng mà bình thường nếu mà những cái con mà nó đốt mạnh quá thì nó có thể vẫn là xiên được tại vì cái này là cái gọi là bảo hộ thôi nhưng mà cái mấu chốt chính ấy là nó là áo liền mũ các bạn nhìn này áo liền mũ đây là cái mũ cái vành này chìa ra nhá vành này thì à, đường kính nó cũng lên 40 đây các bác nhá đường kính 40 cm ở phía sau rồi này những cái lô hàng trước thì có cái lô hàng nó là bằng lưới thì anh em không thích lắm thì đợt này shop đã đặt đặc biệt được rằng à, cái phía sau này toàn bộ là bằng vải này chỉ có phía trước mặt các bác quan sát là bằng lưới và cái lưới này là lưới màu đen lưới màu đen lưới tàn hình nhé để cho các bác ở trong nhìn ra là được à, thoải mái được ảnh được trong không có bị vướng không bị cản nhé và cái ống tay này ống tay ở phía này thì có chun nhé có chun còn là kiểu bu rông ấy để nó thắt lại ờ, cổ áo nhé thắt lại cổ áo cho các bác thì các bác phải trang bị thêm cái đôi găng tay nữa nhé và cái vạt áo này cũng vậy vạt áo nó cũng vậy nhé à, tôi sẽ mặc thử cho các bác xem à, đây nhá cái này ấy, thì có một size một size duy nhất các bác nhá à, các bác nhỏ thì mặc nó sẽ rộng còn các bác to mặc à, lớn thì mặc vừa cái này thì dành cho anh em có thể là trên 80 kg vẫn mặc được nhá còn à, có một các bác ngoại cỡ thì shop đã bán cho các bác rồi à, thưa là 115 kg thì mặc không được nhé các bác nhá thế còn 85 90 kg thì ok đã có gặp một bác rồi đấy thì bảo thôi em ơi anh mặc không được thì thôi anh uh, em không cảm bảo rồi ok anh mặc không được thì anh gửi lại cho em thôi đây các bác quan sát này cái đợt này này nói chung là cái này là shop đặt hàng từ bên xưởng bên kho hàng này là hàng nhập khẩu Trung Quốc nhé à, ờ, thì mình cũng không quyết định được cái chất lượng sản phẩm nó tùy từng đặt hàng thế nhưng mà như cái đặt hàng thực tế này, này à, như tôi mắt thường nó nhìn thấy này cái đường may đường chỉ rất là chắc chắn nó chắc chắn hơn với lô hàng trước đấy và cái vải này nó cũng dày hơn đấy vải này dày hơn những lô hàng trước đấy đây tôi sẽ mặc thử cho các bác xem cái này ấy, là mặc theo hình thức chui đầu nhá các bác nhá mặc theo hình thức chui đầu đấy. đây các bác nhá bảo hộ chống ong đốt đây. như tôi thì nhỏ con thì nó rất là rộng rất là thoải mái còn các bác nào mà hơn 80 kg 90 kg thì vẫn vừa nói chung là một sang dành cho tất cả các anh em nhé đây ống tay là bu rông nhá cái này khi các bác làm thì các bác ờ, sẽ trang bị thêm một đôi găng tay cao su mềm nữa thì nó thao tác nó dễ nhé và đây ờ, cái áo này nó có một túi phía trước để cho các bác ờ, đựng mấy cái dụng cụ nhỏ nhỏ nhá đây cái nứa này là nứa tàn hình các bác này nứa tàn hình anh em gần. đây nứa tàn hình nhá nứa tàn hình màu đen nhìn ảnh nó rất là trong nó không có vướng cản đấy nứa màu đen nhá ở ờ, phía sau là kín đáo kín đáo chắc chắn À, với cái đô hàng đợt này vải rất là dày đấy ong mật ờ, sơ sơ là đốt không qua đâu các bác nhé đốt không xiên được thế nhưng mà cơ bản nên là nó che cho mình cái trước mặt mình này là ong nó không tạt vào mặt mình được không vào cổ mình được là mình an toàn chắc chắn rồi nhá rồi ngoài cái mặt hàng áo ong mật ra ấy, thì bên shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá còn có cung cấp cho các bác cả mấy cái dụng cụ để làm ong nhá khai thác ong như là cái ờ, bình xịt khói này à, bình xịt khói này là hàng à, Đài Loan nhá hàng Đài Loan chất liệu là inox các bác nhá không phải chất liệu bằng tôn nhá à, cái bình xịt khói này các bác nào có nhu cầu thì ủng hộ shop nhá shop cảm ơn đây, bình xịt khói này cho các bác đuổi ong tránh xa này các bác lấy cầu làm ấu trùng khai thác mật nhá và có thêm nữa là cái dao cắt nhá các bác này à, dao cắt bít Đấy, dao cắt bít dao cắt bít cái loại này là hàng đặc biệt dành cho thợ chuyên làm ong được đánh bằng thép nhé, đánh bằng thép và cái lưỡi này rất là mỏng mỏng cực kỳ luôn Đấy, cái này là phải đặt ờ, hàng ờ, kiểu như mình nói là nó cắt CNC ấy, thật mỏng ấy chứ còn thợ rèn bình thường là không rèn được tại vì nó mỏng quá à, hai bên đều là lưỡi này rất là bén phía trên này cũng là lưỡi nhá đây để các bác ờ, cắt bít cắt cái bít nắp ấy để khi mình quay mặt nhá nhá đấy. cái à, con dao này nhá con dao này thì giá là 50 nghìn 50 nghìn một con chưa có tiền phí ship nhá chưa có tiền phí ship các bác nhá thế còn cái bình khói này thì cũng ờ, chia sẻ luôn với các bác là ở ờ, shop hiện tại thì đang nhập một lô hàng lớn với số lượng lớn và thì giá thành nó sẽ rẻ xuống còn hiện tại thì bây giờ cái này nó, nó hơi cao tại vì shop còn nhập lẻ thì đi giao cho các bác là tới 300 nghìn và tới nhà cho các bác bao cước nhưng mà một hai ngày nữa nó có đơn hàng số lượng lớn shop nhập được trực tiếp từ bên kho về ấy, thì giá nó chỉ còn uh, à, à, 230 nghìn thôi nhé 230 nghìn à, bao ship về đến nhà cho các bác rồi nhé mà mấy hôm nữa có hàng về thì shop sẽ giới thiệu cho các bác sau à, và các bác nào mà không cần cái áo liền mũ ấy, thì các bác uh, dùng cái mũ không này thôi dùng cái mũ không này nhé Đấy cái này là cái nô mũ màu xanh rèn di thế đợt trước về cái nô mũ mà màu mà màu lá cây vằn vằn trên này này thì là shop đã bán hết rồi nhá tôi bán hết rồi giờ cái nô này là nô ờ, màu xanh lá cây này màu xanh rèn di này đây các bác nhá các bác không cần cái áo liền mũ ấy, thì các bác cần mũ không vành này lưới này cái này cọp vào cái cổ áo của mình thì cũng dùng được thế còn cái mũ không này giá nó sẽ rẻ hơn nó là 90.000 các bác nhé thế còn cái áo ong mật ờ, cái áo mà áo liền mũi như này các bác này áo liền mũi như tôi đang mặc này thì nó sẽ là 180 nhá 180 đã bao gồm cước phí cho các bác về tới nhà và các bác lưu ý là cái cước phí ở đây là cái cước phí giao hàng chuyển phát nhanh nhá chứ không phải giao hàng chậm thì đâm ra là các bác ờ, nhiều một số cơ sở khác shop khác bán với giá thấp hơn được 10 nghìn mười mấy nghìn thì ờ, các bác lưu ý là họ sẽ bao ship chậm thế còn bên shop Tân Đánh Ngọc Ánh bán giá 180 nghìn thì sẽ là bao ship nhanh Ờ, nó sẽ nhanh được các bác nhé chạy nhanh với tốc độ nhanh nhất rồi à, xin cảm ơn các bác nhé mong là nhận được sự ủng hộ của anh em dành cho sản phẩm ờ, áo bảo hộ chống ong đốt này nhé rồi xin chào các bác hẹn gặp lại các bác trong những cái video sau nhé